chào tất cả anh em nhé à, cái à, video này tôi à, muốn à, chia sẻ cho anh em một cái cách mà anh em đi đánh tài xỉu bịp à, anh em đi chơi tài xỉu mà anh em chỉ cần cái bộ nắp và cái điện thoại soi điện thoại soi xuyên tài xỉu này Để anh em đi sân chơi thì anh em anh em làm tay con được anh em làm tay cái được Đấy. thì tay cái có thể là anh em lấy cái đồ soi xuyên bằng điện thoại Đấy. điện thoại soi xuyên nắp tài xỉu nhé đấy thì uh, cái nắp tài xỉu mà nó đi cùng với bộ soi xuyên ngày hôm nay mà tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái cống một xị màu đỏ anh em nhé cái cống một xị hay là gọi là cái cống rượu nhá đây đấy. đây là cái cái cống rượu còn nguyên này đấy, còn đây là cái cống mà tôi đã cắt ra này. đó nó như nhau thôi đấy thì uh, đây chính là cái điện thoại để anh em có thể là soi vào trong cái à, nắp tài xỉu Đấy, nắp tài xỉu còn đây là cái màn hình để anh em có thể nhìn được cái bộ hột tài xỉu ở trong Đấy. thì cái cách chơi của nó rất là đơn giản anh em nhé anh em đến sân chơi thì anh em nhất thiết là anh em phải có cái nắp Đấy. hay là anh em đánh ở sân chơi nặng được anh em có cái nắp này đi kèm với cái nắp đó là đó là cái bộ soi xuyên đấy cái bộ soi xuyên thì cái bộ soi xuyên này nó có nhiệm vụ là soi xuyên qua cái nắp tài xỉu Đấy, xuyên qua nắp tài xỉu làm bằng cái à, cống múc rượu anh em nhé Đấy, thì khi mà anh em soi vào cái cống này thì anh em thấy những cái bộ hột ở trong nó rõ nói chung là nó cũng khá là rõ Đấy. mà cái khoảng cách của nó cự ly của nó soi được cái bộ hột tài xỉu hay là soi xuyên được qua nắp thì cự ly của nó khoảng được tầm một một mét cho đến một mét mốt anh em nhé đấy một mét cho đến một mét mốt đấy thì à, cái bộ đồ chơi này nó phù hợp với sân chơi của anh em nào thì anh em có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại này đấy. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em để cho anh em thấy được cái à, cái, cái hiệu quả của cái bộ bộ đồ chơi à, soi xuyên nắp tài xỉu bịp này đấy thì cái nắp tài xỉu này nó hoàn toàn không tang đấy đây tôi sẽ thử luôn nam châm cho anh em nha nó chỉ nó như cái cắm rượu này thôi nó y hệt nó chả khác cái gì cả đấy, đấy. đấy. đúng không anh em đấy nó chả khác cái gì cả đấy đúng không đấy mỗi cái cống rượu này nó có cái có cái chuôi này có quai này đấy. thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy thì tôi sẽ để cái màn hình uh, điện thoại uh, mà nhìn cái hột ở trong uh, cái nắp tài xỉu này thì tôi sẽ để đây để cho anh em nhìn thấy được của cái tôi nhá Đây, anh em thấy không thấy con 5 con 3 chưa con 5 này con 3 này Đấy thì đứng trước cái tại vì có cái ánh đèn nó hơi chói thì là anh em có thể là anh không anh em không nhìn thấy Đấy, có thể là anh em không nhìn thấy rồi ok 53 là 8 8 thì uh, anh em đánh tài đi đó 345 Đấy, anh em nhìn thấy con lục không lục à lục nha Đấy, ngũ ngũ lục nhất ngũ lục nhất này anh em này Đấy, ngũ lục nhất này Đấy, có thể là qua cái màn hình điện thoại nên là anh em xem nó hơi ờ, chói một tí nhưng mà anh em ra ngoài ở ngoài đời anh em nhìn thật thì là nó sẽ rất là rõ Đấy, tôi cho cái độ sáng xuống một điểm kẹo nữa đó đúng không anh em Đấy. 6 này Đấy, 5 1 này đúng không tài đó đây 23 này đấy, 232 này đấy rõ như ban ngày này đúng không anh em đấy đấy à, 3 này 6 này 36 với cả à, con à, gì kia con 36 36 ngũ vẫn là 14 nước tài đó đúng không anh em đấy thì à, cái bộ đồ soi này nó được làm trên cái con điện thoại đấy, điện thoại này thì anh em có thể là nghe gọi bình thường nhá đây, anh em lắp sim nghe gọi bình thường Đấy, lắp sim ngay gọi bình thường thì ở bên cạnh sườn nó có hai cái nút thì khi nào mà anh em chơi thì anh em ẩn cái nút này xuống đấy thì bây giờ tôi sẽ tắt đi ẩn cái nút này xuống là máy nó đã soi cho anh em đấy thì cái máy này nó cách xa tầm 1 mét đến 1 mét mốt anh em nhé đấy, nó tùy thuộc vào sân chơi của anh em đấy thì nó hợp với sân chơi nào đấy, thì anh em có thể anh em lấy về và chơi cái ờ, bộ đồ chơi tài xỉu này thì nó hoàn toàn không tang đấy nó hoàn toàn không tang không một chút tăng tích nào cả anh em nhé đấy thì uh, video này tôi làm đến đây là hết để chào tạm biệt tất cả anh em anh em uh, đăng ký kênh để theo dõi những cái video review những cái uh, đồ chơi tài xỉu hay là những cái đồ chơi cờ bạc mới nhất 2020 chào tạm biệt tất cả anh em